Úi rồi màu kìa cánh rất là tốt nha anh em cánh và mỏ rất là ok kiếm to phết con mồi này chơi rất là ổn nha anh em cánh mỏ rồi cánh là cánh ruồi chứ còn cánh gì nữa anh em 小啊，你干嘛？ in your mind. Nước chơi của con mồi đại úy nào anh em Rất ok đúng không à đang thấy lông đuôi à chuẩn bị đá đấy anh em

mười phép không mẹ nó còn kỳ gió này báo động Mũi này chơi cực kỳ hay luôn anh em nhé Cực kỳ hay luôn hai con đực liền buổi này chơi rất là hay quá là hay luôn Phù đi nào Con này quá là đẳng cấp và tố chất luôn anh em ạ Không ché không gì hết mà nước chơi rất là hay ok tuyệt vời nha anh em đã xong trận đấu cực kỳ hay luôn đại úy đã ghi bàn